Một quả chanh, 10 công dụng làm đề xuất sắc hơn cả kem trộn, mỹ phẩm. Trong nhà có chanh mà chưa biết đến 10 cách làm đẹp lý tưởng như thế này thì quá uổng phí rồi đấy nhé. một Trị mụn để có thể xóa sạch mụn, lấy lại làn da căng mướt, mịn màng, phái đẹp có thể tận dụng chanh và vitamin E. Với thành phần giàu axit citric, chanh giúp tẩy da chết, trị mụn hiệu quả. Trong khi đó, vitamin E sẽ bổ sung độ ẩm, nuôi dưỡng da căng mọng sáng hồng. Chuẩn bị một quả chanh, một viên nang vitamin E, một miếng bông tẩy trang. Cách làm và sử dụng Bước 1. Bắt chanh lấy nước cốt, lọc bỏ hạt, xong bạn trích dịch viên nang vitamin E vào trộn chung để được hỗn hợp đồng nhất. Bước 2. Làm sạch da mặt bằng nước ấm và dùng sữa rửa mặt thông thường để tẩy bỏ bã nhờn, giúp lỗ chân lông thông thoáng, dễ hấp thụ dưỡng chất hơn. Bước 3. Thoa đều hỗn hợp chanh và vitamin E lên da, massage nhẹ nhàng theo hình vòng tròn khoảng 2 đến 3 phút, rồi lưu hỗn hợp trên da thêm 20 đến 30 phút nữa. Bước 4. Dùng nước mát rửa lại mặt cho sạch, rồi dùng viên đá lạnh láng đều lên da.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 một quả chanh, một quả trứng gà, một thìa mật ong nguyên chất. Cách làm và sử dụng Bước 1 Tách trứng, thu lấy lòng trắng, vắt nước cốt chanh và cho mật ong vào chung, đánh đều tay đến khi các thành phần tan đều vào nhau. Bước 2, vệ sinh da mặt bằng nước ấm và sữa rửa mặt, rồi thoa đều hỗn hợp vừa tạo lên da. Massage nhẹ tay rồi thư giãn thêm 20 đến 30 phút cho các dưỡng chất ngấm kỹ. Bước 3, sửa lại mặt bằng nước ấm và thấm khô, xong lấy viên đá lạnh láng đều lên da để giúp lỗ chân lông xe khít, da căng và mướt hơn. Mỗi tuần duy trì thực hiện từ 2 đến 3 lần, thực hiện cách ngày và làm vào buổi tối trước lúc ngủ. Sau một tuần trở đi, tàn nhang, nám sẽ mở dần và biến mất không còn dấu vết. 3. Dưỡng trắng da Thay vì bỏ tiền mua kem trộn nhiều hóa chất không an toàn, các cô gái hãy dùng ngay hỗn hợp tắm trắng đơn giản dưới đây. Chỉ dùng chanh, dầu ô liu, sữa chua, mật ong. Bạn có thể dưỡng da trắng bật 2 đến 3 tông, vô cùng an toàn lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Chuẩn bị một quả chanh, một thìa dầu ô liu, một thìa mật ong, 1 2 hộp sữa chua không đường. Cách làm và sử dụng Bước 1 Trộn đều nước cốt chanh với mật ong, thêm sữa chua và dầu ô liu rồi trộn đến khi tạo được hỗn hợp sền sệt. Bước 2. Rửa mặt với nước ấm cho sạch rồi thoa hỗn hợp lên mặt, xoa nhẹ nhàng và giữ trong 20 phút cho các dưỡng chất thẩm thấu ngấm sâu. Bước 3. Dùng nước mát làm sạch da, lấy khăn mềm thấm nhẹ rồi thoa thêm toner hoa hồng nếu bạn thuộc loại da khô nhé. Muốn tắm trắng toàn thân, bạn chỉ cần tăng thành phần nguyên liệu lên gấp 3 lần và làm lần lượt các bước như trên sẽ giúp dưỡng da trắng mịn mềm mại. Nếu không có sữa chua, có thể thay bằng sữa tươi không đường cũng đem lại hiệu quả tương tự. 4. Giảm cân Bạn có thể giảm cân cực nhanh nhờ chanh ngâm mật ong. Muốn giảm cân, hãy ưu tiên sử dụng chanh đào. Cứ 1kg chanh, bạn dùng 1 lít mật ong. Chanh mua về sau khi làm sạch, bạn cắt lát mỏng rồi phơi cho hơi khô thì xếp vào bình. Đổ mật ong rồi đậy kín nắp, đem ngâm khoảng 1 tháng là có thể sử dụng. Mỗi sáng bạn pha 2 thìa chanh ngâm mật ong với nước ấm rồi uống một cốc, pha thêm 1 đến 2 bình, mỗi bình 500ml để uống thay nước lọc mỗi ngày. Liên tục uống trong 2 tuần, bạn sẽ thấy người nhẹ nhõm, eo thon dần và cân nặng giảm xuống rõ rệt. 5. Nhuộm tóc bạn vắt 10 quả chanh lấy nước cốt rồi đem hòa với khoảng 2 đến 3 lít nước đem gội đầu mỗi tuần 2 đến 3 lần. Chỉ sau 1 đến 2 tuần, mái tóc đen tuyền sẽ dần ngả về màu vàng và da nắng sẽ sáng lên, rõ màu và vô cùng đẹp mắt. Đây là cách nhuộm tóc đơn giản, an toàn bất kỳ ai cũng có thể tự làm tại nhà, không lo vào chất gây sơ dụng tóc. 6. Làm trắng răng Muốn giữ răng trắng sáng đều màu, mỗi ngày bạn pha 200ml nước ấm với nước cốt một quả chanh, hòa tan cùng một thìa muối trắng rồi xúc miệng hai lần. Trước khi đi ngủ buổi tối và sáng sau khi ngủ dậy đều xúc miệng bằng dung dịch chanh muối để tẩy vết ố, giúp răng trắng đều. 7. Làm mờ sẹo với vùng da vừa bị sẹo, bạn dùng miếng vỏ chanh trà lên mặt da mỗi ngày 5 đến 10 phút, thực hiện trước khi ngủ để giữ qua đêm, đều đặn 1 đến 2 tuần, vết sẹo sẽ mở dần và da sẽ mịn màng trở lại. Tuy nhiên, vì dùng chanh là nguyên liệu thuần tự nhiên, không hóa chất nên tốc độ trị sẹo nhanh hay chậm còn tùy vào cơ địa từng người. Với cách này, chỉ hiệu quả với vùng da mới bị sẹo có diện tích nhỏ, với vết sẹo lâu năm và lớn hơn, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ. 8. Trị hôi nách khi tắm, bạn có thể dùng hai nửa quả chanh trà mặt trong lần lượt lên hai nách, mỗi bên 2 đến 3 phút rồi giữ 5 phút rồi tắm lại cho sạch. Chanh nhiều axit citric không chỉ trị thâm nám mà hương chanh thơm ngát còn xóa tan mùi hôi khó chịu, giúp phái đẹp lấy lại tự tin khi giao tiếp. 9. Dưỡng hồng môi thâm và làm mềm môi nếu da môi bị thâm do tô son quá nhiều hay thời tiết hanh khô khiến môi bong chóc nứt nẻ, chị em hãy thử ngay cách sau đây. Bước 1 làm mầm vùng da môi bằng nước ấm rồi xoa nhẹ đường trắng lên, massage 1 phút để loại bỏ da chết. Bước 2, cắt đôi chanh xong bạn đem nửa quả nhúng vào mặt trong, qua mật ong, thoa lên môi vài phút rồi bỏ chanh ra, giữ lớp mật ong trên môi như vậy đi ngủ. Bước 3, sáng hôm sau ngửa, Ngủ dậy, rửa lại mặt, làm sạch môi, bạn sẽ thấy da môi mềm mịn hơn rõ ràng, có độ căng và sáng hồng hơn trước. Với tẩy da chết, mỗi tuần chỉ nên áp dụng 2 đến 3 lần. Lăn chanh, mật ong thì ngày nào cũng nên làm một lần để môi được bổ sung độ ẩm cần thiết. 10. Dưỡng móng đẹp Hãy hòa tan nước cốt chanh với nước ấm rồi ngâm chân, tay trong đó 20 phút. Nước chanh pha loãng ngoài tẩy da chết còn lưu thông các mạch máu, giúp móng tay, móng chân hồng hào. Nên thực hiện cách này mỗi ngày để thư giãn, ngủ ngon hơn nữa nhé. Bạn vừa xem xong video, một quả chanh 10 công dụng làm đẹp xuất sắc hơn cả kem trộn mỹ phẩm. Thoa nước cốt chanh lên da, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra sau 5 phút mà không lo bào mòn hay bắt nắng trở lại. Chỉ bằng cách sử dụng nước cốt chanh như dưới đây là bạn đã có được làn da trắng sáng không tì vết mà không lo bào mòn hay bắt nắng trở lại nhé. Nguyên liệu cần có một cốc muối Epsom, bạn có thể mua dễ dàng tại các quầy mỹ phẩm trên toàn quốc, hai thìa canh dầu dừa, một quả chanh tươi, lọ thủy tinh có nắp đậy, bát và thìa sơ chế nguyên liệu dùng dao cắt quả chanh làm đôi rồi vắt lấy nước cốt chanh tươi vào bát lấy thìa lọc bỏ phần hạt phần vỏ chanh dùng dao thái nhỏ rồi băm nhuyễn nếu bạn có dao bào hay bào nhỏ Cách làm, cho phần vỏ chanh cùng dầu dừa với muối Epsom đã chuẩn bị vào bát nước cốt chanh tươi. Rồi dùng thiều khuấy đều lên, đến khi các nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, thành hỗn hợp sền sệt là được. Tiếp theo, đổ hỗn hợp này vào hũ đựng rồi để trong ngăn mát tủ lạnh để bảo quản dùng dần. Đến khi sử dụng hãy lấy một lượng cần thiết đủ để dùng cho một lần. Cách sử dụng Bước 1 Làm ướt toàn bộ cơ thể bằng nước ấm để loại bỏ một phần nào đó bị bẩn bã nhờn trên da được hiệu quả. Bước 2 Sau khi làm ướt cơ thể xong, bạn hãy lấy một lượng hỗn hợp vừa đủ để sử dụng thoa đều lên da toàn thân. Bước 3 Đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút, giúp các hạt tinh thể muối lấy sạch đi những lớp tế bào chết trên da, để các dưỡng chất có trong hỗn hợp dễ dàng ngấm sâu vào các lớp biểu bì để phát huy tác dụng một cách hiệu quả nhất có thể. Bước 4 cứ massage đều như vậy trên làn da Đến khi các hạt tinh thể muối khô lại và rơi ra Thì rội sạch người bằng nước ấm Bước 5 rồi tắm sạch sẽ lại cơ thể bằng sữa tắm như bình thường, dùng khăn mềm thấm khô nước trên da và thoa một lớp mỏng kem dưỡng da để tăng hiệu quả dưỡng trắng da lên gấp nhiều lần. Hỗn hợp này được cho là một trong những loại kem tẩy da chết toàn thân một cách hiệu quả. Chính vì vậy, nên sử dụng hỗn hợp này hai lần một tuần vào buổi tối. Chỉ sau một thời gian thực hiện, bạn sẽ thấy làn da của mình dường như được thay mới hoàn toàn. Chúng trở nên trắng sáng, mịn màng và căng tràn sức sống hơn rất nhiều đấy. Bởi trong chanh chứa rất nhiều vitamin C, thành phần chống lão hóa quan trọng, có thể giúp loại bỏ các sắc tố gây sạm da. Ngoài ra chanh còn chứa một lượng axit tự nhiên có tác dụng tẩy trắng da. Chú ý nho nhỏ, song song với việc sử dụng hỗn hợp kem tẩy da chết trên, hàng ngày bạn nên uống ít nhất 2 lít mỗi ngày để làn da được cung cấp độ ẩm cần thiết để luôn căng bóng và mứt mịn. Ăn nhiều rau xanh, đi ngủ sớm, không sử dụng thuốc lá và các loại đồ uống có cồn có thể gây hại đến làn da. Bạn vừa xem xong video, thoa nước cốt chanh lên da, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra sau 5 phút mà không lo bảo mòn hay bắt nắng trở lại. Ba công thức từ một quả chuối xanh trị sạch nám, tàn nhang lâu năm hiệu quả sau một lần. Điều bạn cần làm ngay lúc này là chuẩn bị một quả chuối xanh để bắt đầu cho ba công thức trị nám và tàn nhang sau đây thôi nhé. Thành phần kali, magie, vitamin B6, B12, C dồi dào trong chuối xanh có tác dụng làm mờ các hắc sắc tố melanin trên da, từ đó trị nám và tàn nhang vô cùng hiệu quả. Không những vậy, các chất này còn giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng, tăng độ đàn hồi cũng như xóa mờ nếp nhăn trên da một cách tốt nhất. Công thức 1. Chuối xanh cộng lá bạc hà Nguyên liệu cần có một quả chuối xanh, 10 lá bạc hà, máy xay sinh tố và bát. Cách làm Chuối xanh rửa sạch, dùng dao cắt bỏ hai đầu, rồi thái thành những miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố. Cho thêm vào đó lá bạc hà rửa sạch đã được để ráo nước, rồi bật máy xay nhuyễn trong vòng 1 phút thì đồ hỗn hợp ra bát là có thể sử dụng được. Công thức 2. Chuối xanh cộng cam Nguyên liệu cần có một quả chuối xanh, 2 đến 3 thìa canh nước cam vắt, máy xay sinh tố, bát và thìa. Cách làm Chuối xanh cắt bỏ hai đầu rồi đem đi rửa sạch Sau đó cho vào máy xay nhuyễn thì đổ ra bát rồi cho thêm vào đó nước cam vắt. Tiếp theo dùng thìa khuấy đều để thu được một hỗn hợp đồng nhất. Công thức 3. Chuối xanh cộng sữa chua Nguyên liệu cần có một quả chuối xanh, hai thìa canh sữa chua không đường, máy xay sinh tố, bát và thìa. Cách làm Cho chuối xanh vào máy xay sinh tố đã được rửa sạch, dùng dao cắt bỏ hai đầu, rồi bật máy xay nhuyễn trong khoảng 30 giây thì tắt máy và đổ ra bát. Cho thêm vào bát chuối xay đã được xay nhuyễn sữa chua không đường, rồi dùng thìa khuấy đều, đến khi thấy được một hỗn hợp sánh mịn thì dừng lại. Cách sử dụng cho ba hỗn hợp trên Bước 1. Rửa sạch mặt bằng nước ấm, đồng thời kết hợp với massage nhẹ nhàng, đều trên khắp khuôn mặt. Điều này giúp các mạch máu lưu thông để hấp thụ các dưỡng chất từ mặt nạ để phát huy tác dụng trị nám và tàn nhang một cách hiệu quả nhất. Bước 2. Sử dụng thìa hay các đầu ngón tay thoa hỗn hợp lên vùng da bị nám và tàn nhang. Bước 3. Rồi nằm thư giãn thêm 15 đến 20 phút cho mặt nạ khô dần trên da thì bóc ra. Bước 4. Tiếp theo rửa sạch lại mặt bằng nước ấm và cuối cùng là lau sạch lại thêm một lần nữa bằng khăn thấm nước lạnh để làn da luôn được săn chắc. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video 3 công thức từ một quả chuối xanh trị sạch nám, tàn nhang lâu năm hiệu quả sau một lần. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, nguyên liệu lúc nào cũng có sẵn trong bếp này có thể trị tận gốc nám, tàn nhang. Công thức diệt trừ nám từ nguyên liệu sẵn có trong bếp cực kỳ hiệu quả, nhưng không phải nàng nào cũng biết đâu nhé. Tham khảo và áp dụng ngay thôi các cô gái. Cứ bước qua tuổi 25, chẳng ai mời nhưng những vết nám cứ thế tìm đến trên khuôn mặt xinh xắn của chúng ta. Nám xuất hiện là do hắc tố melanin sản sinh dư thừa, tạo thành những mảng không đều màu trên da và những thói quen thức khuya, dùng chất kích thích, ăn nhiều thực phẩm chiên rán khiến da bạn bị lão hóa nhanh chóng. Do đó nám da đã được hình thành. Mách bạn cách trị nám từ cơm kết hợp với sữa chua, mật ong và chanh cực kỳ hiệu quả. Trong cơm có chứa axit linoleic, chất chống oxy hóa thúc đẩy sản xuất collagen trên da, loại bỏ tế bào chết và giữ cho da căng mịn. Mật ong chứa axit amin có tác dụng dưỡng ẩm, mềm mịn da, Củ nghệ có chất chống oxy hóa, đặc tính khử trùng, kháng sinh diệt vi khuẩn và chữa lành các tế bào da bị tổn thương. Kết hợp chúng lại với nhau sẽ tạo thành hỗn hợp trị nám hiệu quả. 1. Nguyên liệu cần chuẩn bị một nửa bát cơm, một quả chanh, một muỗng sữa chua không đường, hai thìa bột nghệ. 2. Cách làm Lấy nửa bát cơm nguội nghiền mịn chúng ra, rồi trộn với một muỗng cà phê nước cốt chanh, một muỗng cà phê mật ong và nửa thìa bột nghệ. Khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Bạn có thể thay cơm nguội bằng nước cơm cũng được nhé. 3. Cách sử dụng Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ bụi bẩn, các tế bào chết và lỗ chân lông thông thoáng thoa hỗn hợp lên mặt, đặc biệt là những vùng bị nám tàn nhang, rồi dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 30 phút đến khi mặt nạ khô lại thì xịt một ít nước lên mặt và massage theo chuyển động vòng tròn trong vòng 10 phút, sau đó rửa lại với nước sạch. Áp dụng công thức này hai lần một tuần, sau 2 tuần bạn sẽ thấy các vết nám tàn nhang mở hẳn đi, đồng thời da cũng sáng lên trông thấy đấy nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng cơm nóng thoa lên mặt sau khi rửa sạch cũng có thể làm mờ nám tàn nhang và trị mụn đầu đen nữa đấy. Bạn vừa xem xong video, chỉ cần dùng cơm như thế này, nám tàn nhang cứng đầu đến đâu cũng bị đánh bại. Nám sẽ tiêu tán hết trong vài giờ chỉ nhờ một củ khoai tây thần thánh. Chỉ với một củ khoai tây, bạn sẽ có làn da đẹp mịn màng không tỉ vết mà chẳng lo đến nám. Khoai tây không chỉ là loại củ quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình, tốt cho sức khỏe, mà còn chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt giúp làm sáng da và trị nám hiệu quả. Giống như chất tẩy trắng tự nhiên, khoai tây có thể làm dịu nhanh chóng cảm giác nóng rát trên da. Cách đầu tiên và cũng đơn giản nhất, bạn chỉ cần lấy 2 đến 3 củ khoai tây cỡ trung bình và nạo sạch vỏ. Sau đó cắt chúng thành nhiều miếng trước khi bỏ vào máy xay sinh tố. Sau đó bạn bôi lên khắp vùng da bị ảnh hưởng, chờ đến khi khô khoảng 30 phút và rửa sạch với nước lạnh. Khoai tây và sữa Sữa tươi và sữa chua đều chứa thành phần axit lactic, các vitamin và khoáng chất, là loại nguyên liệu thường xuyên xuất hiện trong các công thức làm đẹp của chị em. Hỗn hợp sữa tươi hoặc sữa chua không đường trộn với khoai tây nghiền vừa làm giảm bớt hắc sắc tố trên da, vừa giúp làn da mềm mịn, khỏe mạnh khoai tây và bột mì, mật ong. Hãy trộn đều 1 phần 2 củ khoai tây nghiền mịn, một thìa bột mì với một thìa mật ong. Hàm lượng lớn vitamin B1, B2, C trong khoai tây được bổ sung thêm các nhóm vitamin B từ bột mì và các chất chống oxy hóa trong mật ong. Hỗn hợp trị nám này sẽ không làm bạn thất vọng. Khoai tây và lòng đỏ trứng gà với thành phần giàu chất béo và protein, vitamin A. Lòng đỏ trứng gà vẫn thường được sử dụng trong việc làm trắng da, kết hợp cùng khoai tây thật hoàn hảo để trị nám. Đơn giản mà hiệu quả, đó là một lòng đỏ trứng và 1 phần 2 củ khoai tây nghiền mịn. Bạn vừa xem xong video, nám sẽ tiêu tán hết trong vài giờ chỉ nhờ một củ khoai tây thần thánh.